Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Trong video này mình sẽ nhận định thêm cho anh em một trận đấu ở giải Ngoại Anh Cuộc đối đầu giữa Brighton và Liverpool diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 14 tháng 1 ở ờ, cùng thời điểm cũng sẽ có rất nhiều trận đấu khác được diễn ra do mình còn bận nhiều việc nên ờ, không có thời gian để lên video nhận định đủ hết các trận cho anh em anh em có thể vào nhóm cao tiến sâu kèo để nhận được cái mã kèo của tất cả các trận đấu điều kiện để vào nhóm thì rất đơn giản chỉ cần anh em chơi cùng trang với nhóm vì nếu mà anh em chơi cùng trang thì mình sẽ dễ sôi nhiều mã kèo cũng như là các kèo gung giữa trận đấu và gửi trực tiếp lên nhóm cho anh em theo để kiếm công cộng mỗi ngày anh em không cần phải chơi qua thầu qua cò vì khi chơi bên ngoài chơi qua trung gian sẽ rất phiền phức về nhiều mặt cũng như là bị mắc like và không ăn đủ khi anh em cược thắng một trận đấu nào đó à, một điều nữa là nếu anh em vào nhóm mình khi anh em đã có một trang riêng để chơi thì anh em có thể tự do ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích cũng như là sẽ ăn đủ và thậm chí là ăn cao hơn mức cược rất là nhiều Quay lại trận đấu giữa Bayern và Liverpool, hiện tại Bayern đang xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 27 điểm sau 17 vòng đấu, ghi được 32 bàn thắng và để thủng lưới 25 bàn. Còn Liverpool xếp ở vị trí thứ 7 với 28 điểm sau 17 trận và ghi được 34 bàn thắng để thủng lưới 22 lần. Hai đội hiện tại chỉ ờ, cách nhau một điểm trên bảng xếp hạng mà thôi. Về phong độ thì Bayern đang có phong độ tương đối tốt sau 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng này có được 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Tương tự đội chủ nhà, Liverpool trải qua 10 trận gần nhất cũng có được 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Về lịch sử đối đầu thì 3 à, trận gần nhất gặp nhau, Liverpool không thua trước Brighton với 2 trận hòa, 1 trận thắng. Trong 3 trận đấu này thì Brighton đều để bị thủng lưới. Về kèo bàn thắng thì 5 trên 7 trận gần nhất cả hai đội đều ghi bàn và Liverpool là đội mở tỷ số trước trong 8 trên 10 trận gặp nhau gần nhất. Về kèo thẻ phạt thì 5 trên 5 trận đối đầu gần đây, hai đội kết thúc trận đấu với tối thiểu không vượt quá 4 thẻ trên một trận. Một ít ờ, thông số khác về hai đội như sau. Liverpool đã không giữ sạch lưới được 8 trận vừa qua trên mọi đấu trường, còn Brighton thì dừng lại ở mức 4 trận. Về kèo tỷ số thì 8 trên 10 trận gần nhất, cả hai đội đều ghi bàn và kết thúc trận đấu với 3 trên 3 bàn thắng. Điều này cho thấy là tỷ lệ về tài ở trận đấu này rất là cao. Còn về ờ, mã kèo thẻ phạt cũng như là kèo gốc Đối với bay tần thì 5 trên 6 trận thi đấu gần nhất đội bóng này kết thúc trận đấu với 1 tới 4 thẻ trên ờ, một trận. Còn về Liverpool thì 9 ờ, trên 10 trận gần nhất đội bóng của huấn luyện viên Klopp kết thúc trận đấu không quá 10 góc và tối thiểu chỉ nhận 4 thẻ phạt trên một trận. Đến với đội hình ra sân dự kiến của hai đội, bay tần sẽ ra sân với đội hình 4-2-3-1 và sẽ có sự quay trở lại của uh, George Sapp còn Liverpool sẽ ra sân với đội hình 4-3-3. Ở trận đấu này, lữ đoàn đỏ sẽ có sự quay trở lại của tiền đạo ờ, Darwin Nunes và nhiều cái tên khác vẫn chưa kịp bình phục chấn thương và sẽ vắng mặt ở trận đấu này như là hậu vệ Van Dijk, Athos cũng như là Diogo Jota và Luis Diaz đến với tỷ lệ kèo của cặp đấu này